mời tất cả đại chúng chắp tay trang nghiêm đối được chư Phật Bồ Tát, xin cung kính, đảnh lễ, chiêm sát sản nghi. Nam Mô Thập Phương Thường Tù Tam Bảo, chúng con có được chiêm sát sản nghi này là nhờ ân đức của Ngài Kiên Tình Tĩnh Bồ Tát vì chúng sanh thời mạt Phạt mà hỏi. Nay chúng con xin đa tạ Ngài là vì chúng sanh chúng con mà thưa hỏi trước Đức Bổn Sư và được Ngài Địa Tạng Bồ Tát khai thị cho chúng con quyến chiêm sát sản nghi này. Chúng con xin đa tạ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 Nam mô Đại bi quán từ tài Bồ Tát. Nam mô Đại thế chí Bồ Tát. Nam mô Đại bi Đại nguyện Đại thánh Đại từ bốn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tuyên hóa Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô Thánh tình Đại hải chúng Bồ Tát. Nam mô tất cả Phật pháp tăng trong mười phương thế giới. Chúng con xin cung kính đánh một lễ. Xin cung kính một lễ. người hãy thấy chúng sanh cùng con đảnh lễ chiêm sát sám nghi một lễ mời tất cả đại chúng quỳ lễ mở chiêm sát sám nghi cùng chúng con kính nhất tâm kính lễ thập phương thường đồ tám bảo xin quỳ lễ nghiêm trì hương hoa cũng dường như pháp nguyện khoái hương thơm này biến mãn khắp mười phương cũng dường tất cả phật bốn pháp các hiền thánh bố biến trong cõi phật lợi ích làm phật sự tất cả phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiền hữu khắp nơi quyền khoái hương thơm này đồng như các pháp tánh quại Phật cúng dường làm Phật sự dùng cụ cúng dường mười phương lúc nào cũng có hôm nay chúng con xin đem tất cả hướng hoa anh lạc tràng phán bão cai cả trang sức quý báu huy hiệu vô số âm thanh ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoà cù thuốc men cùng tất cả dụng cụ chủ hưởng trang nghiêm ở mười phương mà mình cũng có hình chúng nhớ tưởng điều cùng chúng sanh cùng hiến cũng dường trong thế giới có người tôi cũng dường hôm nay con điều xin tùy hỷ nếu có người chứ tôi cũng dường nguyện cho được dựng dắt khiến họ tôi cũng dường là những thân chúng con nhanh chóng có thể biết khắp tất cả quán quán nước ở mỗi nơi có phật pháp tăng điều dùng tất cả những cùng dùng bù cũng dường trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phùng hiển cũng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lời hình tượng phù đồ miếu tháp vào tất cả các phật sự của chư Phật cũng dường tất cả pháp tàng và nơi thuyết pháp cũng dường tất cả hiền thánh trong chúng quyền con và chúng sanh tu hành cũng dường như thế dường dường định lục ba la mực tự vô lượng tâm hiệp xấu tất cả các pháp của tình tình không sanh không diệt một vị bình đẳng liền niềm thánh tĩnh cố cánh viên mang chúng con xin cung kính cung thỉnh thần chủ cũng dường một lễ xin cung kính kính mời Nam mô thần chủ cúng dường Om Gagana Sambhava Sarop Om Gagana Sambhava Sarop Om Gagana Sambhava Sarop Om Gagana Sambhava Sarop Om Gagana Sambhava Sarop Om Gagana Sambhava Sarop Om Gagana Sambhava Sarop Chúng con xin nguyện đến toàn bộ những sự cúng dường tráng nghiêm nhất, tuyệt vời nhất, cao cả nhất Xin cúng dường vô lượng chư Phật Bồ Pháp mười hướng trong hư không Pháp giới Xin cung kính một lễ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 bà thi đang quá khứ bái đức phật nam mô tỳ bà thi đang quá khứ bái đức phật nam mô tỳ bà thi đang quá khứ bái đức phật tác đài chứng minh nhất tâm công kính nhất phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự Nam mô tất cả chư Phật sở ô sắc thân Xá lời hân tường phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự Nam mô tất cả chư Phật sở ô sắc thân Xá lời hân tường phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự Tác đài chứng minh Nhất tâm cung kính nhất tâm tĩnh nam mô mười phương ba đời tất cả các đất Phật Nam mô mười phương ba đời tất cả đó là mười phương ba đời tất cả cả đất phật tác đài chứng minh nhất tâm không kính nhất tâm kính nam mô chiếm sát thiên ác nghiệp báo kính vi nhiều pháp tàng nam mô chiếm sát thiên ác nghiệp báo kính vi nhiều pháp tàng nam mô chiếm sát thiên ác nghiệp báo kính vi nhiều pháp tàng tác đài chứng minh tính nhất tâm tính nam một mười phương tất cả pháp tàng nam mô mười phương tất cả pháp tàng nam mô mười phương tất cả pháp tàng tác đài chứng minh nhất tâm cung kính nhất tâm kính nam mô mười phương tất cả hiền thánh nam mô mười phương tất cả hiền thánh nam mô mười phương tất cả hiền thánh tác đài chứng minh tình tín bồ tát ma tát nam mô kiến tình tín bồ tát ma tát nam mô kiến tình tín bồ tát ma tát tác đại chứng minh nhất tâm cũng kính nhất tâm tĩnh nam mô phổ hiền bồ tát quán thế âm bồ tát văn thù bồ tát ma tát nam mô phổ hiền bồ tát quán thế âm bồ tát văn thù bồ tát ma tát nam mô phổ hiền bồ tát quán thế âm bồ tát văn thù bồ tát ma tát tát đài chứng minh nam mô địa tạng bồ tát ma địa tạng bồ tát ma la tát nam mô địa tạng bồ tát ma la tát tát đại chứng minh nhất tâm cung kính nhất tâm thỉnh phàm thiên tự là thiên vương thiên long bạch bồ tắm già lá mồ hồ chẳng phạt giả tất cả thánh chúng như tâm công kính như tâm thỉnh phàm thiên đệ thích tự đà thiên vương thiên long bát bồ tát gia lá nồi hồ chánh phật giáng tất cả thánh chung như tâm công kính như tâm thỉnh phàm thiên đệ thích tự đà thiên vương thiên long bát bồ tát gia lá nồi hồ chánh phật giáng tất cả thánh chúng tác đài chứng minh xin xá một xá xin mời tất cả đại chúng quỳ lễ ca từ phù bảy đức phật thế tôn năm mươi ba đức phật tất cả các bậc giác ngộ phá tấm giàu nhãn thấy nghe của ngài thần mình hống từ tài quán lâm đào tràng nhiệt thủ chúng con khiến hành tình tình duy nhiều đức thích ca từ phù bảy đức phật thế tôn năm mươi ba đức phật nhiệt báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tàn thân tình cùng chớn pháp thân tròn khắp hư không hiển hiện đào tràng nhân vô cũng dường kiếm sát thiền ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tàng thân tình cùng chấn pháp tánh tròn khắp hư không hiện hiện đào tràng nhân cống cũng dường kiếm sát thiền ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tàng thân tình cùng chấn pháp tánh tròn khắp hư không hiện hiện đào tràng nhân cống cũng dường chúng con xin cung kính một lễ từ bi quán lâm pháp tòa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con kiên tình tín bồ tát phổ hiền bồ tát quán thế âm bồ tát cùng văn thù sư lợi bồ tát tất cả mười phương nhà thánh không xã từ bi kỳ lễ tám lễ tam bao có nghe trong biểu chẳng tiếng tri ứng đức chính thượng vô biên đồ thoát các hữu tình tấm hoan nghĩ kính lễ tình tu vô lần phước nét được lễ thế tu nguyện trong vô lần kiếp thường tu pháp cúng dường chúng con xin cung kính đặt một lễ xin cung thỉnh chủ cúng dường nam mô đà trị văn thù sư lời bồ tát xin cung kính một lễ mô đại trí văn thù sư lời bồ tát nam mô chủ tăng trưởng công đức lệ lại lên một ngàn lần Om nam Namo Mantu Sarade Mahasa Su Zare Uttama Sare Swaha Om nam Namo Mantu Sarade mahasu Su Sarade Nama Uttama Sare Swaha Om nam Namo Mantu Sarade mahasu Su Sarade Nama Uttama Sare Swaha Om nam Namo Mantu Sarade mahasu Su Sarade Nama Uttama Sare Swaha Om nam Namo Mantu Sarade mahasu Su Sarade Nama Uttama Sare Swaha Om Namo Mandu Sarare Namaha Su Sarare Manama Utama Sarare Swaha Om Namo Mandu Sarare Namaha Su Sarare Manama Utama Sarare Swaha Chúng con xin cung kính nương vào chủ của Ngài để quyền cho công đức này tăng trưởng lớn hơn một ngàn lần hồi hướng đến tất cả các Phật Bồ Tát người phương cho chúng con đảnh lễ không rửa xóm nơi nào xin cung kính ta bà một lễ mời đại chúng đứng dậy nhất tâm cung kính nhất tâm lịch lễ thập phương thường trù tam bao xin cung kính một lễ nhất tâm cung kính nhất tâm lễ bãi đức phật quá khứ đức phật tỳ bảo thế như lai đức phật thí khí như lai đức phật tỳ xả phù như lai đức phật câu lưu tôn như lai đức phật câu la hà mau Diệp Ba Như Lai Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Lai cùng kính một lễ nhất tâm cung kính nhất tâm lễ Đức Phật quá khứ tỳ bà khi Như Lai xin cung kính một lễ tâm công kính nhất tâm đảnh lễ đức phật ca diếp như lai nhất tâm công kính nhất tâm lễ đức phật bổn sư thích ca mâu ni như lai nhất tâm công kính nhất tâm kính lễ bảy đức phật quá khứ nguyện đến toàn bộ công đức chúng con xin được sám hối cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới nương vào 53 đức Phật xin chư Phật chứng minh cho lòng thành chúng con nhất tâm công tính nhất tâm đến lễ đức phật chiên đàng quang như lai nhất tâm công kính nhất tâm đến lễ đức phật ma ni tràng như về cử chiếu như lai nhất tâm công kính nhất tâm để lễ đức phật hãy đức quang minh như lai nhất tâm công kính nhất tâm cái lễ đức phật kim cang cường khổ tạng nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ đức phật đài bi quan như lai darle un cần kính nhất tâm kính lễ Đức Phật về tràng thắng vương Như Lai. nhất tâm không cần nhất tâm cần lễ tức lực diệu âm thẳng kính lễ Đức Phật Quang Thế Đăng nhất tâm cung kính nhất tâm đến lễ đức phật tu mà đâu quan như lai nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ đức phật ô đàm bát la hoa thù thắng vương đánh lén Tây phương tất cả chưa phờ xấu On cung tấm cung kính nhất tâm đến lễ mười phương tất cả hiền thành nhất tấm cung kính nhất tâm đến lễ mười phương tất cả hiền thành nhất tâm cung kính nhất tâm lễ முதல்ல nhất tâm tung kính nhất tâm kính lễ đa tạ hộ pháp chư tôn vô tá xin kính mời tất cả đại chúng quỳ lễ tu hành sám hối con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường vì tội nghiệp ba nghiệp sáu căn làm trưởng ngài nhưng không thấy được chư phật không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử thuần theo sanh tử không biết giáo lý biết nhiều mặc dù nay đã biết nhưng do cùng con cùng chúng sanh đều vì tất cả tội nặng làm trưởng ngài giờ đây con đổ trưởng bồ tát bia tàng mười phương chư phật rồng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối duy nguyện giá hồ khiến cho chúng con và hết thảy chúng sanh tội trưởng tiêu diệt xin cung kính quỳ lễ rồng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới nguyện đoàn trừ bá trưởng quy mạng xóm hối xin cung kính quỳ lễ con cùng chúng sanh từ vô thí đến nay do tham ái kiến chấp Trong lòng suy tính ngã nhân Ngoài là thêm bàn xấu Không chút tùy hỷ các việc thiền của người Duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội trưởng Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn Ngày đêm liên tục không hề giảm đoàn Che giấu lỗi lầm không muốn người biết Không sợ quả báo trong ác đạo Không có chút hộ thèm Không đoái hoài nhân quá Vì thế ngày nay tín xấu nhân quá Sân lòng hộ thèm sắn tâm khiếp sơ ác đạo phát lồ sám hối đoàn tâm tu tục phát tâm bồ đề đoàn ác tu thiền tính cần sắp tấn ba nghiệp sự đổ tội nằm trong quá khứ tùy thị phàm thánh dù dục thiền nhỏ niệm mười hướng chư phật có đài bước về có thể cổ bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tình đến bờ tám đất từ cố thí đến nay không biết tánh của pháp vốn không tịch nên tạo quá nhiều tội ác này biết không tịch con vì chúng sanh cầu đào bồ đề rồng cú các điều hiền đoàn tất các điều ác duy nguyện kết thái tam bảo địa tạng bồ tát từ bi nhiếp họ nghe con sám hối xin cung kính quỳ lễ đệ tử chúng con chỉ tâm sám hối con và chúng sanh từ tánh thân tình nhất thể cảnh giới đồng thể yếu vật nhưng do vô minh si ám vốn tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới hư vọng khiến cho chúng con sanh tham trước chấp trước cái ta và của ta quấn tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội trưởng thập ác ngụ nghịch trọng ngán khinh giá trường tuệ trưởng đình trưởng chư giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ái mãi không có ngày ra khỏi Giả sử muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến không đủ trời duyên tình tĩnh không thành nay gặp địa tàng bồ tát ha tát khéo nói lời an ủi mở đám mây đen mê hoặc gục tẩy lo âu trong tâm con cầu ai sám hối dưới niệm mười phương chư đài từ tốn chứng tri hồ niềm nay con sám hối không tạo lại nữa nguyện con và chúng sanh nhánh chóng diệt trừ vô lượng kiếp để nguyện hết thái đức như lai như số cực vi trong bức cả thuyết cõi phật các hư không pháp giới mười phương ba đời toán muốn tùy huyền nhập niết bàn cùng các vị bồ tát thanh văn duyên giác cụ học vô học cho đến tất cả các bậc thiền trí thức con điều khiên xin mời đừng nhập niết bàn xin ở lại đời trải qua số kiếp nhiều như trồng trong tất cả quại phật vì muốn tất cả chúng sanh được lời là nam mô phật nam mô pháp Nam Mô Tăng xin cung kính quỳ lễ Đệ tử chúng con chỉ tâm tùy hỷ Nguyện cho chúng con cùng hiện thảy chúng sanh xả bỏ lột ráo vận việc tâm đố kỳ Đối với tất cả công đức tu học và sự thành tù của các cõi nước trong bao đời Thái điều tùy hỷ bao nhiêu đức Phật như sổ vi trần trong tất cả quả thật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà siêng tu cội thuốc lành chẳng tiếp thân mạng trải qua số kiếp như số cực vi trong bất cả thuyết bất cả thuyết cõi Phật mỗi kiếp đều để xả đầu mắt tay chân nhiều như số cực vi trong bất cả thuyết bất cả thuyết cõi Phật làm tất cả những hành khó làm như vậy đầy đủ các món ba la mật chứng nhập các trí điều của Bồ Tát tròn nên quả Bồ Đề của thường của chư Phật cho đến nhập Nhật Bản phân chia xá lời bao nhiêu căn lành ấy của con chúng con phải điều tùy ý cá đối với các loài lục thứ thú sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiêu công đức dầu nhõi mà trần chúng con cũng điều tùy ý mười phương ba đời tất cả các vị thánh văn bất chi phật hữu học và khổ học có bao nhiêu công đức chúng có một điều tùy hỷ tất cả chư bồ tát tu hành cần khổ khó làm chỉ cầu quả vô thường chẳng đắc bồ đề công đức rộng lớn chúng có một điều tùy hỷ nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng chúng con xin quỳ lễ phát nguyện hồi hướng chúng con đệ tử trong hư không pháp giới chỉ tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng làm cho chúng con nguyện đem công này làm lợi ích cho tất cả chúng sanh những chúng sanh đang hy sinh đổ máu vì tổ quốc quốc quê hương những chúng sanh làm cho chúng con có được ngày hôm nay giúp cho chúng con có được sự hòa bình chúng con xin cung kính nhớ ơn nhớ tưởng công đức các vị nguyện đem nguyện công đức này hồi hướng để cho tất cả chúng sanh trong hương những điểm để sám có bao nhiêu công đức thảy điều hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc không các bệnh khổ muốn thực ảnh pháp pháp thảy điều không thành còn tu nghiệp lành thì máu thành tù đóng chặt tất cả các cửa ác thú mở bài đường đến nhân thiên nước niết bàn đồng hướng đến phật trí đến thành niết bàn chúng con xin nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng chúng con xin cung kính đảnh lễ đệ tử chúng con chỉ tâm phát nguyện nguyện mười phương tám bảo địa tạng từ tôn hương xót hộ trì cứu bạc chữ tế khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai đồng loạn chẳng pháp lưu thông điều sánh tình tín không gặp các chướng ngại vượt việc đoàn trừ ma đạo và tà trí tà kiến chúng con cùng thế thái chúng sanh màu chống diệt trừ trọng tội hiện đời xa lìa sầu ví khổ não cuộc sống sung túc tam tù giới căn rốt ráo tháng tình hai lại bản đạo cũng niềm hiền tiền tám mũi tổng trì thân thống phương tiền từ nhiếp lục lỗ tức điều viên thành liệt ngộ từ tận nhất thịt cảnh vui bỏ thứng khóa thế giới này sánh tài vật tiền đối diện dưới đà thấn cần dưới vật được thật thò kỹ trở lại trần láo phụ đồ quần mê đông quý mực tàng chúng con xin cung kính nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng chúng con xin cung kính một lễ mời tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới những ai chưa biết quy y cửa phật đang còn đau khổ phiền não ngoài kia hãy cùng chúng con quy y tam bảo để được thoát khỏi cảnh đau khổ sớm được về với cõi phật xin cung kính đứng dậy mở tất cả chúng sanh trang nghiêm bắt đầu tam từ quy y từ quy phật xin nguyện chúng sanh thế theo đà đạo phát lòng vô thường chúng con xin cung kính một lễ từ quý y pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh vàng trí huệ như biến chúng con xin cung kính một lễ từ quý y tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy một ngày hòa nam thánh chúng con xin cung kính một lễ Để có được buổi lễ hôm nay, chúng con xin đa tạ mười phương chư Phật Bồ Tát từ tôn thương xót độ trì của bạc chúng tế mà cho chúng con có được thời quả hôm nay. Vì vậy chúng con xin cung kính đa tạ công đức chư Phật Bồ Tát đã cho chúng con được cung thỉnh đảnh lễ, sám hối, cúng dường, bày tỏ cảm xúc và tình yêu thương của chúng con đến với chúng sanh nguyện chư Phật Bồ Tát cho chúng con được đánh bao lễ tạ ơn xin cung kính đảnh lễ Nam mô thập phương thường trụ tam bao Nam mô thập phương thường trụ tam bao Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con có được buổi lễ hôm nay nhờ Đức Địa Tạng Bồ Tát khai thị cho chúng con mà chúng con biết được cách này đây là một phương tiện quý báu chúng con xin cung kính thay mặt cho tất cả chúng sanh trong hư không hợp giới cung kính đảnh lễ ngài Địa Tàng Bồ Tát Ma Ha Tát mời hết thảy chúng sanh cùng chúng con đứng dậy chắp tay trang nghiêm cung kính đảnh lễ ngài Địa Tàng Bồ Tát Ma Ha Tát con xin thay mặt tám bộ chúng trời người xin cung kính đảnh lễ ngài nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát chúng con xin thay mặt tất cả những hiền thí thức thầy cô chúng con dạy chúng con có được ngày hôm nay chúng con xin bảo ơn xin trân trọng thay mặt tất cả vị cung kính đặt lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cha ngài chúng con đã xin chúng con lo chúng con cố lớn xin cung kính đặt lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma con xin thay mặt cho tất cả con gia trẻ chủ chúng con từ muôn lần kiếp đến nay cần lễ ngài nam mô địa tạng bồ tát ma ha chúng con xin thay mặt cho tất cả thân quyến chúng con từ muôn lần kiếp đến nay cần lễ ngài nam mô địa tạng bồ tát ma chúng con xin thay mặt cho tất cả chúng sanh chưa có đủ điều kiện để đặt lễ ngài nam mô địa tạng bồ tát ma ha ta chúng con xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đã chết và mới sinh xin cung kính đặt lễ ngài nam mô địa tạng bồ tát ma ha ta con xin thay mặt cho tất cả hàng xóm láng giềng chúng con cung kính đệ lên hạ nam mô địa tạng bồ tát ma tát chúng con xin thay mặt cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cung kính tại lễ ngài ba lễ nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng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 cho chúng con xin cung kính đa tạ công đức chư Phật Bồ Tát vì thương xót mà đến đây chứng cho chúng con Nam Mô Thập Phương Thường Trù Tám Bảo Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật Nam Mô Đại Trị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Từ Tài Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát Nam Mô Kiên Tình Tín Bồ Tát Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô tất cả các vị hiền thánh tăng chúng, tất cả các vị đã đến đây cho chúng con được cung kính đảnh lễ. Con xin đa tạ tất cả các ngành nghề, tất cả các vị thần đã cho chúng con có được cuộc sống hôm nay để tu tập và đảnh lễ. Xin đa tạ tất cả người phương không thừa sót nơi nào. Xin mời tất cả chúng sanh cung kính đảnh ba lễ, xin cung kính kính mời. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Con thưa chư Phật Bồ Tát, buổi lễ hôm nay chúng con đem toàn bộ công đức này xin hồi hướng cho những anh hùng liệt sĩ đã vì chúng con mà ngã xuống hy sinh trong tất cả cả cuộc chiến tranh đẫm máu. Nhờ đó mà chúng con có được sự hòa bình thuận lợi tu tập hôm nay. Nay chúng con chẳng có gì hơn, đem toàn bộ công đức chúng con xin nhân lên vô lượng vô biên trong hư không pháp giới. Xin nguyện chư Phật Bồ Tát ban rãi các ngoài nơi để tất cả mọi người đều được an lạc sớm về được siêu thoát. Người khổ thì sớm được sướng, người bình thì sớm được lành, người đã ra đi thì sớm được về con đường siêu thoát, đường lành, được chư Phật Bồ Tát dẫn dắt không bao giờ còn đọa lạc. Chúng con xin cung kính thay mặt tất cả chúng sanh đó lại hồi hướng vô lượng vô biên trong chúng sanh hư không pháp giới và tất cả chúng con cùng đồng dâng lên vô lượng chư Phật vô lượng trong chư Phật Bồ Tát mười phương nguyện tất cả chúng sanh sớm đồng thành Phật đạo xin cung kính một lễ Dạ, buổi lễ hôm nay chúng con đã kết thúc chúng con xin chư Phật Bồ Tát mười phương vì đứng đầu thì về tới quả đó xin chư Phật Bồ Tát an lạc mượn tất cả chúng sanh trước khi ra đi về hãy niềm danh hiệu chư Phật Bồ Tát phát tâm Bồ đề rộng lớn và sớm mau thành Phật chúng con xin cung kính đa tạ và cáo lui xin cung kính cáo lui